tập trung lên trên này. Đầu tiên là chúng ta khai thác về dung dịch bạc nitrat trong NH3. Thực ra chúng ta đã được học về NH3 trong chương trình vô cơ lớp 11 và NH3 có khả năng tạo phức với các dung dịch muối như bạc cộng, như đồng 2 cộng, như ZN 2 cộng. Hôm nay trong video clip này, thầy đề cập thật sâu về dung dịch bạc nitrat trong NH3. Thì chúng ta thấy khi ta trộn bạc nitrat vào NH3 sẽ thu được AgOH cộng NH4NO3. Chúng ta biết rằng AgOH hai lần đương nhiên là kém bền. Khi để ngoài ánh sáng sẽ bị phân tích thành Ag2O và nước. Nhưng vì trong môi trường NH3 AgOH chưa kịp bị phân tích thì đã bị tan trong quá trình tạo phức. Đó chính là ra phức bạc AG, NH3 tất cả hai lần OH. Đây chính là một trong những thuốc thử rất quan trọng trong quá trình chúng ta làm nhận biết cũng như điều chế các hợp chất hữu cơ và được gọi là thuốc thử Tolen. Các em lưu ý cho thầy là thuốc thử Tolen. Vấn đề bạc nitrat trong NH3 còn được đề cập trong chương trình hóa học hữu cơ lớp 11. Đó chính là phần ankin của nối ba đầu mạch có khả năng tác dụng với bạc nitrat trong NH3 mà đúng nhất đó chính là bạc cộng đã thay thế nguyên tử hydro đầu mạch. Vấn đề đó chúng ta sẽ quay lại với các video clip phía trước về chương trình Ankin. Mời các em có thể xem lại. Vậy thì khi sinh ra cái phức bạc này, ta biết rằng bạc cộng có tính oxy hóa rất mạnh. Nó có thể oxy hóa carbon dương 1 lên carbon dương 3. Carbon dương 3. Đấy chính là anđehit đã thể hiện tính khử. Trong môi trường có yếu tố oxy hóa rất mạnh chính là bạc cộng. Để sinh ra được RCOOH cộng NH3 cộng nước và cộng bạc. Nhưng axit sinh ra trong môi trường kiềm là môi trường NH3. Do đó, axit sẽ bị trung hòa bởi NH3 để tạo thành muối amoni. Nếu chúng ta cộng với với vế của cả bốn phương trình này lại, ta sẽ được phương trình tổng quát như sau. R CHO cộng 2 bạc nitrat